cảm giác trong anh lúc này chẳng dám yêu ai thật lòng vì những tổn thương đã làm tim thôi rung động vì những đổi thay bất ngờ rồi những đam mê dại khờ rồi nhận ra hạnh phúc chỉ là mơ thật khó để anh chấp nhận và xóa đi bao ngại ngần dù có đôi khi tiếng yêu đã đến sợ những yêu thương trong ta sợ phút giây ta vội vàng rồi ngày mai lại trách nhau phụ pha, sợ lắm khi yêu một ai quá nhiều mình chẳng nhận ra những điều mà đôi khi con tim quá yêu nên làm mơ đi lý trí sợ lắm khi yêu rồi quay trở lại sợ những cảm giác lỡ dại sợ người ta thấy anh thương hại nên mới quay lại để anh chấp nhận và xóa đi bao ngại ngần dù có đôi khi tiếng yêu đã đến thật gần sợ những yêu thương trong ta sợ vô trách nhau phũ phàng sợ lắm khi yêu một ai quá nhiều mình chẳng nhận ra những điều sợ những cảm giác lỡ dại sợ người ta thấy anh thương hại nên mới quay lại sợ lắm khi yêu một ai quá nhiều mình chẳng nhận ra những điều mà đôi khi con tin quá yếu nên làm mơ chỉ sự lắm khi yêu rồi quay trở lại sợ những cảm giác nỡ dại sợ người ta thấy anh thương ngày nên mới quay lại sợ người ta thấy anh thương hại nên mới quay lại